Con chào hai bác ạ. À, thưa bác ơi, tôi giới thiệu đây là vị trí nơi nào bác nhỉ? Bác tên là gì ạ? Tôi là Giang Văn Châu. Tôi ở thôn 2 xã Liên Hiệp. Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vâng. Vâng. Ừ. Và mời các anh các chị. Ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi Đoan Hùng à, ở trên cái vườn bưởi này nó có khoảng hơn 100 cây vâng à, chủ vườn là bác um, Châu. Giang Văn Châu vâng. và có một cái vườn bưởi rất là xinh đẹp à, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là bón bưởi bằng phân Sinic sau thu hoạch à, sau đây chúng ta đến với quy trình bón à, nguyên liệu để bón bưởi sau thu hoạch thì gồm có là thứ nhất là phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang đây túi 5 cân đã chuẩn bị sẵn sàng thứ hai là phân bón hữu cơ vi sinh đây thì các bạn à, có thể thay thế không có hữu cơ này thì các bạn có thể dùng hữu cơ khác ví dụ như là hữu cơ à, phân gà rồi hữu cơ phân bò rồi vân vân thế và các bạn cũng có thể dùng phân chuồng hoặc là dùng cám cá dùng à, ngô xay đỗ xay để thay thế cũng được và ngoài ra thì còn có ngô và đỗ, ngô và đỗ đã xay sẵn đấy rất là nhìn nó rất là, là Ờ, có cái, dinh dưỡng cao vâng và ngoài ra thì bổ sung thêm cái NVK 14 14 14 ba số 14 và sau đây thì chúng ta đến với quy trình là bón phân cho bưởi sau thu hoạch mời ông quan ông ờ. vừa bón ông vừa hướng dẫn bà con ạ vâng. đề nghị là ông là hướng dẫn cho bà con là cách là bón một cây bưởi như thế này thì là bón cái liều lượng bao nhiêu chủng loại với một cái cây bưởi như thế này tôi xin thưa với bà con nha trước trước uh, quả xong thu hoạch xong thì bắt đầu là bà con cuốc để chung quanh tán cây cuốc thì gọi gọi là cuốc thôi nhưng bà con đừng để tránh nứt rễ của một cái cây bưởi như thế này nứt rễ thì nó, nó sẽ tổn thương nếu các bà con cuốc xong độ khoảng 7 ngày thì bắt đầu các bà con bón vôi đấy bón vôi xong thì khoảng 3 ngày sau thì là tùy theo các bà con nếu mà hỏa vị 2 năm mà bà con bán à bón phân lân lân thao thì phải một năm bà con phải bón ờ, phân nân nung chảy chứ không phải người ta cứ bón suốt phân nân ờ, nâm thao nó không tốt đấy cho nên cứ hai năm bón nân nâm thao thì một năm lại phải bón nân nung chảy đấy <coughs> thì nó mới đúng đấy. ông ờ, không cho biết là cái vôi bột thì mình bón mỗi một cái với một cái cây bưởi mà 5 đến 6 năm tuổi như thế này thì mình sẽ bón mấy cân trên một gốc còn nếu mà bón vôi bột thì một cây thì bón từ một cân đến hai cân từ một cân đến 2 cân và cái vôi bột đã rắc rồi. Vâng. Thế và mình tiếp tục thì bón những cái gì ạ? Tháng bắt đầu nào mà mình bón phân ờ, nân đung chảy. Nân đung chảy thì mình cho mấy cân ạ? Phân nân đung chảy thì mình bón từ 2 đến 3 cân 2, 3 một cân. cây. Tức là vôi bột là từ 1 đến 2 cân đã rắc rồi. Vâng. Phân nân lung chảy. chảy là từ 2 đến 3 cân cũng rắc rồi cũng các bạn rồi. nhé. Vâng. Đấy, tức là sau sới sáo xong thì việc rắc đã rắc rồi. Và bây giờ thì mình thực hiện là bón phân Sinic kết hợp cùng NPK và vâng. hữu cơ vi sinh. Vâng. đây đây bà con đây bắt đầu là bón ngô ngô với đỗ thì bà con trộn lẫn nhau thì bà bà con là phải tùy theo cây nếu mà cây nó khỏe hay cây nó yếu và cây để 100 quả nó khác và cây để 200 quả nó khác và cây 300 quả nó khác còn thường thường nếu mà cứ cây 100 quả thì bà con nên một cân ngô và một cân đỗ tương các bà con trộn vào với nhau xong bắt đầu là mình rắc xung quanh tán đây vâng. tôi đã trộn ngô và đỗ tương rồi thì bắt đầu tôi rắc xung quanh tán đây đây bà con xem đấy cứ tán đâu là bà con rắc theo đấy đấy từ từ ngoài tán đi vào trong trong lúc rắc thì ông có thể nói là với cây mà hơn 100 quả thì mình sẽ bón khoảng mấy cân ngô đỗ tương một cây là cây mà 100 quả thì bà con bón được khoảng 7 8 lạng là, là, là, là ngô. còn đỗ tương thì cũng thế đỗ tương cũng 7 8 lạng vâng. là cây 100 quả đấy là 100 quả thế thì hai ngô và đỗ tương trên là một cân rưỡi cho cây 100 quả. 100 quả. Nhưng mà cây trên 100 quả thì mình bón Cây trên 100 quả thì mình bón một cân. Đến một cân hai là cân thì... nọ, cân cân cân đỗ tương và cân ngô. Vâng. Đó là cây trên 100 quả. Vâng. Còn đối với cây 300 ạ? Cây 300 thì mình phải bón cân rưỡi. Cân, cân rưỡi. ngô, cân rưỡi đỗ tương. Vâng. Thế cũng rất là dễ hiểu bà con nhé. Với cây 100 quả thì cả ngô đỗ tương bón một cân rưỡi. Cây 200 quả thì mình bón là ngô đỗ tương là 2 cân. Đây là cái lân đây. Đây, đây, là đây là NPK. 14 14 14 đấy hả? Là ba số 14. 3 14 đấy hả? Cân đối cân đối. Đấy là đối, 3, 3 số 14 là cân cân, cân đối nhau. Vâng. Đây, bà con bón ngô đối xong bà con lại bắt đầu bạn nói to cho bà con nghe nhé. NPK thì mình rắc ờ, như thế này đều có khoảng vào một cân các bạn nhé. một cân. Vâng. Với cây một ờ, năm tuổi à 100 quả cho 100 quả hàng năm thì ta bón khoảng một cân NPK. Đấy. Còn đối với cây mà từ à, 2 từ 100 đến 200 thì mình sẽ bón khoảng tầm độ khoảng cân rưỡi cho đến 2 cân các bạn nhé. Và với cây mà trên 3 năm tuổi thì chúng ta cho khoảng Bác xin nick đã, xin nick, xin nick Vâng Bác Quang, xin nick Bây giờ bác xin nick Trước khi ờ, bón cái Sinic này ờ, chị ờ, chia sẻ cho bà con là tại sao phải cần đến bón Sinic chị ơi? À, vâng thưa bà con làm cái NPK nó là phân đa lượng còn là phân bón silic của chúng tôi là phân trung vi lượng mà cây trồng rất cần trung vi lượng nếu thiếu trung vi lượng thì hiệu quả năng suất chất lượng không cao và đặc biệt là nó sẽ làm cho kết quả nó có thể là nếu như ta bón nhiều phân đa lượng tức là đạm nâng kali hoặc NPK đó mà ta bón nhiều ta bón lạm dụng thì nó sẽ dẫn đến là quả hay bị sốt sồ rồi thì nó hay nó không được mượt bóng quả mà nó sẽ xù xì vỏ dày sọ bé và à, nếu như ta ép ngọt bằng kali nhiều thì nó sẽ đắng đắng quả ngoài ra thì nó sẽ làm cái việc mà bón nhiều phân đa lượng thì nó sẽ làm bở cuống cho nên là nó dễ dụng hay bị rụng đấy cho nên bà con phải cân đối dinh dưỡng cho cây bưởi bằng cách là chúng ta bổ sung thêm phân trung lượng silic silicon dioxide của Tân Phát Bắc Giang đây phân sau khi mà cắt ra thì nó có ba màu như thế này và với quy trình là chúng tôi ở đây chỉ đạo là với cây như thế này thì ta bón là một cân trên một gốc Đấy. đối với những cây mà trên 100 quả cho đến 200 thì ta có thể bón cân rưỡi và đối với cây mà 300 quả thì ta phải bón hai cân trên một gốc và một năm thì ta thực hiện từ 2 đến 3 lần đấy thì sau đây ông quay dạ. Việc các phân chimic ờ, trong giai đoạn sau thu hoạch này thì ờ, nó giúp cho cây là tới đây là ờ, nhí mầm nhí lụ hoa nhiều hơn và hoa to hơn tươi lâu hơn và hoa sẽ nở đồng loạt nó sẽ nở đồng loạt đấy và nó ngoài ra nó còn có chức năng như là làm dai tiếng cho nên nó chống rụng hoa và tăng tỷ lệ đậu quả rất là tốt cho nên là việc có phân silic trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết rất quan trọng sau đây là đến lượt bón phân hữu cơ ngoài phân đấy một xôi chúng, chúng tôi vừa leo thì chúng ta bổ sung thêm cái hữu cơ vi sinh nếu bà con mà có phân chuồng rồi thì chúng ta không phải bón phân hữu cơ nữa ở đây là gia đình là chuẩn bị là cái phân bón hữu cơ môi trường xanh môi trường xanh Đây, ISO các bạn nhé số ISO này Vẫn là rắc quanh tán hả? Vâng, vẫn, tán hết, và, tất cả đều quanh tán hết. Vâng. Và một gốc như thế này thì ta sẽ bón cho nó khoảng độ 5 cân. 5 cân trên một gốc. Đó. Ở đây chúng tôi chỉ làm demo trên à, à, một một hai ba cây thôi. Còn lại thì chủ vườn sẽ tự thực hiện. Và đến mỗi một à, kỳ chăm sóc thì chúng tôi sẽ cử cán bộ đến để tận vườn chia sẻ với bà con à, của bác à, hướng dẫn bà con Giang Văn Châu trong lúc như vậy là đã thực hiện xong một cây và à, thưa các bạn là sau khi mà mình à, đã đã bón xong thì thì chúng ta đến với quy trình là tưới phân à, tưới tưới nước tưới nước cho bưởi đấy thì um, vâng ông quang thực hiện đi ạ vâng. và Ô, vâng, ngày hôm nay thì cũng rất là ờ, vui rất là vinh dự là có nghệ sĩ phi hùng nghệ sĩ đàn bầu nhưng cũng là một người rất giỏi về kỹ thuật chăm sóc bưởi vâng. đặc biệt là bưởi diễn gốc bưởi diễn người gốc bưởi diễn và chăm sóc kỹ thuật bưởi rất giỏi. Vâng, à, thì ờ, đang đại dịch quá đâm ra là phải đeo khẩu trang. Ờ, vâng. Khẩu trang cho mọi người nhìn thấy. <laughs> Vâng, anh, anh, anh là... chia sẻ với bà con. Ông um, có thể chia sẻ là cái việc tưới nước này thì có tác dụng như nào? À, cái, sau khi là mình bón uh, tất cả các loại uh, phân lân rồi là vôi bột uh, lân rồi là silic thì mình lên tưới qua để cái hàm lượng tất cả các loại lân này nó tan nó tan ra và mọi người lên tiếng là đây là gọi là tưới tưới qua thôi chứ không phải tưới đậm rồi sau khi cái hàm lượng ờ, lên là nó tan rồi thì vài ba ngày hôm sau mình mới tưới đẫm nhé mọi người nhé bởi vì nó sống sốc cây rồi sau khi quá trình mà mà cây bưởi đã chặt rễ sới lên nó đứt rễ như này thì mình chỉ tưới qua thôi cho nó đủ cái hàm lượng ờ, nó ngấm phân thôi và nữa thì mới tưới đậm bổ sung tiếp. vài hôm nữa là khoảng mấy ngày sau ạ? Tầm khoảng ờ, bốn uh, năm ngày anh Quang nhỉ? năm ngày. năm ngày. Con làm quen nước nữa. Vâng, cây làm quen nước không có sắc. Nhiều vâng. người lần đầu tiên tưới rất là sai lầm là bơm dẫm ngày đầu bấm tiên là, là, làm sốc cây và rụng lá mà hỏng lá mà lá mà không giữ được là sẽ bị kém. Đúng rồi. Nó phải rụng từ từ thì mới tốt được. Lá nào đó nó là lá là đưa dinh dưỡng lên là quang hợp mà. Đúng rồi. Vâng. Thế các bạn nhé lần đầu tiên chỉ tưới qua thôi nhé Cái phương pháp vâng. tưới này là phương pháp để làm quen với với cây cho nó bẫy sốc cây. Vâng, à, mọi người ơi. À... Đứng đây ra. Bây giờ là gần chương trình thì đấy nhỉ? Ừ. À, thưa bà con là nghệ sĩ Phi Hùng là một người về kỹ thuật chăm sóc bưởi diễn rất là à, có nhiều những kinh nghiệm chăm sóc trong những năm qua và đã phối hợp với công ty Tân Phát Bắc Giang của chúng tôi và ngày hôm nay thì ông có thể đọc số điện thoại để cho bà con liên hệ à, khi mà bà con cần tư vấn cũng như là có thể là mời ông đến vườn để giúp cho việc kỹ thuật thì uh, liên hệ với số điện thoại nào? Vâng, và số điện thoại của Phi Hùng là bà con uh, nếu mà quan tâm thì gọi cho số 0902 271 052. Vâng vâng và mọi người ờ, có thể là ờ, muốn đến thăm vườn ờ, hoặc là muốn tư vấn kỹ thuật thì mọi người gọi cho số đó đặc biệt là có ừ, bà con hoặc các thương lái có thể đặt mua bưởi diễn tại ở những vườn của nghệ sĩ tại Hùng Vũ Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội vâng để được thưởng thức những trái bưởi diễn ngon tuyệt vời à, bởi vì nghệ sĩ cũng đã dùng phân silic của chúng tôi trong nhiều năm qua chất lượng bưởi ở đây thì siêu đẳng rồi à, rất ngon thơm và giá thành thì cũng đỉnh luôn dạ. thế và ngoài ra thì ờ, bà con có thể mua ờ, buổi diễn của ông Nguyễn Hữu Quang um, ông Nguyễn Hữu Quang thì ngoài buổi diễn ra thì có buổi đường chín sớm sẽ thu hoạch vào tháng 8 cho nên là nếu những thương lái bà con muốn mua bưởi à, đường chín sớm bưởi diễn ngon xịn chuẩn và giá hợp lý thì liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang chúng tôi đã thông báo số điện thoại rồi ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với ông Đức Nhân TV cũng là một người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc bưởi thì ở đây bà con có <laughs> ba quyền lựa chọn ừ, và tha hồ lựa chọn luôn <laughs> đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã kết thúc một lần nữa thì xin cảm ơn à, ba ông và chúng ta cảm ơn à, các công ty và cảm ơn chỗ à, bác à, chủ nhà nhé bác Châu nhá. Dạ vâng. Cảm ơn. chào các bạn, còn lại phía sau xin chào. Vâng. Dạ dạ cảm ơn bác. Vâng. Cảm ơn bác. Mong muốn bác là có được mùa vụ bưởi bội thu sang năm tới. Năm 2022 là mùa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 và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc bà con có những vụ bởi bội thu. Xin cảm ơn.